chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki, tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K, Y and K Adventure. Sáng nay là sáng mùng 1, ngày đầu tiên của năm 2023. Hôm qua mọi người cùng đón giao thừa với nhau ở trong rừng rất là vui lần đầu tiên mình trải nghiệm luôn <laughs> và hôm qua thì um, lúc mà rút thăm may mắn á vui quá trời luôn tương lai nếu mà có điều kiện và nếu mà được mình sẽ tổ chức thêm nhiều lần như thế nữa để cho mọi người cũng vui vẻ Đấy. hôm nay là nhà chị này uh, chuẩn bị dọn dẹp để đi về này còn một số người sẽ ở lại và hôm qua có bạn kia là điền minh bảo là hôm nay sẽ có khoảng cỡ 8 người đi lên để tham gia cắm trại cùng ngày cuối cùng nhưng mà mình à, không biết là các bạn ấy có lên để tham gia không bạn mình hôm nay thì có một gia đình đi về này Đang vui quá trời luôn Sáng nay thì tụi mình có món bacon này là xúc xích để ăn với bánh mì Hấp dẫn quá mọi người Hôm nay là ngày cuối cùng à, tụi mình à, ở lại cái khu cắm trại này Thì uh, chiều nay đây có thêm một nhóm tới nữa Sẽ cắm trại ở đây hai ngày Đây là bài gia đình luôn Sẽ đập ba lều Quá đông vui Đấy, đáng tiếc là tụi mình phải um, về ngày mai không thể uh, ở lại chơi thêm với mọi người nữa mong là những chuyến đi sau mọi người sẽ tham gia đông vui như thế này này bên này có thuyền này nhá đi chơi vui nhá cho em bé này lên chơi này Sau 3 ngày đi cắm trại thì đêm nay là đêm cuối của tụi mình. Cho nên hiện tại mọi người là đang à, chuẩn bị ăn tối. Xong rồi chút nữa có thể là sẽ hát karaoke. Tùy vào xem điện thoại ai có mang không. Bây giờ ở đây mà điện thoại ai có mang là quý lắm. <laughs> Đấy. Hôm nay thì một nửa dân số đi về xong rồi thêm một nửa dân số đi lên nữa. <laughs> Quá hợp lý lên. Thì đầu kia cái xe van là ba gia đình đi cùng một chiếc xe bữa ăn à, cuối cùng của tụi mình trong chuyến đi ờ, cắm trại này tối nay tụi mình ăn gì bé nuôi nuôi ha nuôi sườn thịt bằm ừ. quá hấp dẫn xin mời cả nhà đây là buổi um, karaoke cuối cùng trong chuyến uh, camping này đợt này đi rất là may mắn uh, gặp được uh, rất là nhiều ca sĩ hát rất là hay quá đỉnh luôn và mọi người um, rất là tự nhiên rồi anh ấy cũng tan thành mây dành khỏi bờ anh khi đang bàn tay yêu đương cho hết chỉ dư lại lấy ân cay xem như em chẳng hay nỗi buồn em dẫu sao là bằng mưa đừng cười khi biết em là người giữa ai người còn làm gì cho nhau quanh những trước mắt sẽ bắt em đi Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vô tắt Dẫu trong màu mắt có chút thích nói vô cuối chỉ vì Em đau hề sai, em đau càng ai đôi chơi tim đau oh, ờ, Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai Sau bao niềm đau em mong lúa xanh trên đồng cây lúa giờ ngày mùa đơm bông chiều quê hai đứa hay vui đùa em cắt cỏ anh chiêu sáu mồ côi phù sa dung đắm chia đôi bờ anh vẫn cội em bên lớp Oh. trên lối băng phố xa phố xa ngỡ như thân gần đôi vai em đầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân Rồi anh anh quay đi, đi không thế. Em yêu thương cho như sao vương lên trong màn đêm lòng mình đẹp xinh những phút thần tiên bên em còn ngất ngây trao dâng trong lòng em đam mê thật xinh mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé Kể bài bên nhau không say giữa lùng nhạc tình mình cuối đêm nay và trao nhau mình đắp say để em yêu anh vì anh là Don't chai dinner. chờ mong hôm nay à, tụi mình à, tách đôi để đi về thì mưa là tới mà mưa tới sớm quá bây giờ chắc là khoảng 9 giờ 7 đó tụi mình thường ở khoảng à, hơn 8 giờ là tụi mình dậy để tách đôi dần dần rồi đi về mà đang phách giữa chân gần sóng này thì mưa to là đến thì chuyển đi à, cắm trại này là đầy đủ mọi loài thời tiết luôn mưa có giông bão có nắng nóng có mát mát trời có nói chung là một chuyến đi mà trải nghiệm rất là nhiều thứ Đấy. nhưng mà không phải à, vì mưa như thế này mà tự nhiên sẽ nản cho những gì chuyển tới bởi vì à, đây là một trong những gì phần mà gây cho mình à, có sự thích thú khi đi cắm trại trải nghiệm được rất là nhiều thứ may là tụi mình chưa tháo cái mái che này đã cho nên vẫn còn chỗ để mà trú mưa chờ mưa là tạnh một chút xíu nếu mà trong vòng khoảng 30 phút mà nó không bớt đi thì tụi mình sẽ ra bách nốt đồ còn lại xong rồi đi về Melbourne hết à, ba gia đình mà hôm qua mới đến đi xe ben á thì sẽ lại chơi thêm một ngày nữa rồi à, ngày mai mới về còn à, mình và gia đình của à, VB Journey và gia đình của Stephanie và sẽ đi về đi cắm tay con tàu bánh tiêu vừa mới làm nên ngon cho mọi người quá ngon này Vậy là kết thúc tròn vẹn một cái chuyến đi cắm trại cùng với uh, à, YNK Adventure tổ chức lần thứ ba. Thì à, thời tiết trải qua rất là nhiều thứ, nắng nóng lạnh bão tố có. Cuối cùng thì mọi người ai cũng vui vẻ và chuyến đi này rất là vui luôn um, có hai group tới hai ngày khác nhau thì tổng số cũng uh, gần 40 người đấy uh, có một số gia đình thì không đi được nhưng mà mọi người đi trong uh, chuyến đi này á thì mọi người rất là gần gũi vui vẻ uh, thì uh, cuộc bóc thăm uh, rút số may mắn tổ chức uh, rất là vui và rồi sau đó thì hát karaoke cũng rất là vui có nhiều anh chị em hát rất là hay luôn thì tụi mình cảm thấy ờ, chuyến đi này rất vui và ý nghĩa à, mong là tương lai mình sẽ có cơ hội để mà tổ chức thêm nhiều cái chuyến đi uh, như thế này đặc biệt hơn nữa uh, để mọi người cùng uh, có thể tham gia với uh, YNK Adventure thì uh, mọi người xem video nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cho tụi mình vậy nha và nhớ ấn chuông theo dõi cho tụi mình tụi mình là YNK Adventure Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo Tạm biệt mọi người